Mến chào cả nhà nha đã quay trở lại với kênh ờ, Trọng Kha Cuộc Sống Cà Mau hôm nay mình ờ, chia sẻ cả nhà đó là dùng sông nước ở ờ, miền Tây Cà Mau cả nhà thì đây là cái cảnh chạy vỏ lãi ở miền Tây nha đi cần thơm với vỏ mà cũng khẩu trang cả nhà ơi dịch bệnh phức tạp quá ở quê thì cũng đeo khẩu trang tuân thủ à, theo cái 5K à, của à, nhà nước đó cả nhà do dịch bệnh hôm nay ghe chở cắt đá đang đậu ở đây đổ lộ nè cả nhà để đổ cắt đá thì mình quay cảnh ở miền Tây cho cả nhà cùng xem cho vui nha thì hiện tại mình đang đứng trên cầu đó đây là cái cầu nha cái cầu này lúc trước á, là mạnh thường quân đã hỗ trợ cho ấp Tân Hiệp xã Tân Đức cây cầu để cho giao thông mình đi đi lại thuận tiện đó, hôm nay là tiếp tục là làm lộ nha thì à, mấy anh này à, đang à, gánh cát đá để làm lộ đây là ghe cát đá cả nhà à, mấy anh đang à, xúc cát để à, đổ lên bờ đổ lên bờ để tráng lộ nha thì à, đây ở dưới này là cái khúc à, lộ nè khúc lộ này cỡ 2.000 mét nhưng mà lâu rồi nó chưa có lộ được cái con lộ nhỏ này như vậy thì à, hôm nay á, là nâng cấp lộ nâng cấp lộ thì làm cái lộ nó rộng rộng ra đang à, lên vật tư để à, làm lộ gánh cát đá đó thì mình à, đi xuống đây mình chia sẻ cho cả nhà coi một chút xíu về con lộ ở nông thôn mình nha quê ở Cà Mau nha cả nhà đây mình đi xuống đây coi nè ở đây là sắt người ta đã à, cọt dĩ xong rồi cả nhà cọt sẵn xong rồi giờ là có à, cát đá có xi măng là đổ lộ thôi nó có con chó nè buổi sáng hôm nay trời cũng mát mẻ lắm cả nhà ơi ở miền Tây thì à, nói chung là phong cảnh thì rất là thoáng nha không khí thì nó không có ngọt ngạt như là ở à, những nơi khác mình rất thích ở miền Tây nha đó ở nông thôn thì nó thoải mái lắm á cả nhà tí nè tí nữa mới lên à, lên nguồn phát trực tiếp à, đang à, cát đá nha dạ dạ nãy giờ đang quay ờ, thiếp đang ờ, làm lộ nông thôn của ấp Tân Hiệp thì ờ, quay lên cho cả nhà coi cho vui đó gánh cát đá vậy cả nhà à, cái lộ này thì có bề ngang có một thước là một mét à đây, trời mưa mình đi rong thì nó ờ, trời mưa mình đi nguy hiểm lắm rong rong mình đi xe nó trơn trọt thì à, nâng cấp cái lộ ra là khoảng một mét năm nữa đó đằng này rồi đằng này nha chút xíu nữa mình qua đây mình chia sẻ cái à, phong cảnh để cho cả nhà coi cho vui nha đây sắt người ta bò sẵn hết rồi ta cọc thành dĩ hết rồi nè đó sắt ta cọc dĩ hết rồi cả nhà sắt này là chắc ờ, sắt 8 quá mình cũng không có gành gì sắt này cho mấy rồi quay chút nha cho cho cả nhà coi chút xíu nha nói chung là có lộ này thì cũng rất là mừng đó cả nhà mình đi đi đứng thì nó cũng à, thuận tiện và dễ dàng đang tập trung sáng buổi sáng này cũng rất là vui đang ở đây là họ để xi măng nè ở một bao một cây xi măng này mình không biết bao nhiêu bao mà cũng được một cây wow con trang rất là đẹp luôn nha đây bông bông trang nha cả nhà bông trang màu đỏ rất là đẹp rồi ở đây có cây ớt luôn cả nhà đó ở đây là đất nè đất nè đắp để bè ra thêm rồi ở chỗ này thì ở miền tây thì có cống có ống có bọng thì à, ở đây à, gia cố thêm à, cái chỗ này nè nó bị yếu nè mình làm cho rộng ra để cho lộ nó đi qua cho dễ ha rồi mình chia sẻ đến cả nhà phong cảnh xung quanh một chút xíu nha đó mình đi vô đây thì à, cảnh miền tây miền quê thì rất mẹ rất là mát mẻ nha trồng rất là nhiều cây vú sữa nè cả nhà đó ở đây là cây vú sữa nè à, vú sữa và nhào nha trồng nhào ở bên đây à, ghe này cũng đang à, gánh à, cát đá đó cả nhà đó đang lên à, cát đá thôi mình đi qua đây nha vú sữa trồng rất là nhiều nha cả nhà rồi à, có mận luôn có sabo luôn sabo tre ở miền tây mình gọi là sabo tre nha rồi ở trên đây là cái à, hàng rào để trồng thanh long nè rồi có chó con hai con con con lưu nhà mình hai con lưu nhà mình đang à, buổi sáng này đang đi à, chắc có lẽ là đi dạo vòng vòng mấy chú mấy anh đang à, đánh cắt đá đó nha cả nhà đổ à, lộ rồi xi măng họ để đây rồi qua con lưu nè chỗ này à, sình không nè đang cầm cây sẵn vậy rồi à, đổ nha chút xíu nữa khúc à, khi nào làm thì mình à, quay clip cho cả nhà coi cho vui nha Đó, trồng rất là nhiều nhào nha này là xi măng à, Hà Tiên cây à. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 70 bao cả nhà 7 80 bao hết nhiều đây là 7 80 bao xi măng không biết là đổ được nhiều mét lộ đây bề ngang là 1 mét 5 phải à, đi lại này chút xíu nha thôi con đi vô đi qua đây chút xíu đi đó thì mình đi vô đây để mình uh, chia sẻ cho cả nhà coi à, cảnh xung quanh nha thì vườn nhào nè đó vườn nhào này trái rất là nhiều luôn nhào này thì à, trồng là trái để à, làm thuốc nha cả nhà làm thuốc rồi à, rễ thì mình ngâm rượu nha chị nhức mỏi nhức lưng rất là hay luôn nha cả nhà thì cái nhào này cái rễ nha cái rễ mình ngâm rượu uống rất là tốt chị à, đau nhức chị à, khớp đó ở đây góc nhào nè đó, mình quay ở phía dưới này cho cả nhà cùng xem nha đó đây là cái vườn nhào rồi giờ mời cả nhà đi qua đây à, với mình nha xem cái cái ao nha rồi Ờ, ở đây mình có thấy cái à, đu đủ nè nè đó đu đủ nè trái đu đủ hôm rồi nó à, chỗ này nó chín nó chín à, nhưng mà bẻ rồi à, cái cùi nó còn hư nè còn thối nè thấy đu đủ con trái non ở trên đây thì cái nụ nó làm như là mình thấy nó bị hư sao á nó vàng vàng nó vàng nó không được đẹp nó không được nó không được thấy không rồi mình đi ra đây nha rồi ở đây à, cả nhà thấy chưa đó thành là cái à, trên dây nó bò cái này, nó bò lên à, cây dừa đó nó bò lên cây dừa luôn nè trái nhiều luôn trái nhiều luôn nè cả nhà có trái trái à, chanh dây nè đó à, trái là rất là nhiều luôn trái chùm chùm luôn đó từ trên xuống dưới luôn trái rất là nhiều luôn đó cả nhà trái quá là nhiều ha nè trái dài dài đây trái quá trời trái rồi ờ, mình đi qua bên đây nha qua đây thì mình coi cái à, cái ao cả nhà thấy không đó cái ao bên đó thì à, ở đây là cái ao hồi xưa là cái ao bây giờ đắp lên bằng một một một miếng bên cái ao này nè tức là nguyên một cái ao luôn giờ đắp bằng bên đây rồi còn lại phần nữa còn lại phần nữa thì ở đó cả nhà thấy à, cá rất là nhiều luôn cá nó quậy đó đi nó quậy rất là nhiều luôn ở đây ờ, thì mình ờ, chắc uh, ờ, cá phi thì nhiều cá phi thì nhiều chứ tại vì ở trong này là cái nước ngọt có cái gô luôn để mình coi thử có cái gì nha Đó. cái chỗ này là chỗ nước ngọt mà có con con con con, con kia đi theo con kia nè kỳ kỳ kỳ kỳ nuôi quậy lắm á kỳ đi quậy lắm á chó nhà mình nha cưng lắm á rồi mình đi ra đây chút xíu nha cả nhà rồi đây là dây phai ngọt nha đó dây phay ngọt nè trồng để lấy củ ở dưới này là lan à, dây lan có cây cây đu đủ này nó không có trái rồi nhưng mà trái thì nó không có nhiều trái này á, thì nó có ba ba trái đậu gồng vậy đậu gồng đậu gồng này mình nghe nói là khi mà gió chướng lại á, thì à, nó mới à, bắt đầu có trái ồ oh, xài nè cả nhà xài ương xài nè. lên hàng hàng luôn rồi đây là cây mít nó cây mít Đó. cây mít nha cái mít này nhỏ mà không biết mình không biết là mít gì mít thái hay mít gì chắc mít mít thường của mình quá có trái có nụ nhỏ rồi nhà mình có hai con chó đi đâu thì nó cũng đi đó hai con luôn nè kê kê kê no đi sáng ngày đi ờ, chơi có hai ờ, con chó nhà mình đi theo no no biểu no đó biểu biểu hai con chó nhà mình đó cả nhà cưng chưa cưng lắm à khôn lắm à đó như như là hai anh em vậy đó đó nè đó cưng lắm nghe cùng nhau miếng đi cưng lắm à đây quay lên cây quay cái mặt lên này nè quay cái mặt lên đó không miếng <laughs> rồi như vậy là video mình chia sẻ đến cả nhà phong cảnh à, ở miền Tây à, sông nước Cà Mau đến đây là hết nha à, mình xin hẹn lại cả nhà video tiếp theo nha cả nhà hãy đăng ký kênh chia sẻ và nhấn vô nút chuông để khi mình có video thì cả nhà nhận được video mới của mình nha mình xin kính chào và hẹn gặp lại